không có tít xuất hiện trên chiếc xe này đâu quý vị Đấy. sản xuất cuối 2004 đã lên form mới rồi cái mặt ga lăng và cái bộ la răng này à, được thiết kế tinh tế và đẹp hơn rất là nhiều so với các cái à, dòng xe Ford Laser phong cũ quý vị nhá đấy màu ghi vàng đấy. thân vỏ căng đét luôn quý vị không đâm đụng không ngập nước đó là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này quý vị nhá đấy dòng này thì là nổi tiếng bởi cái động cơ của nó rất là bền bỉ đấy, thân vỏ thì rất là dày dặn quý vị nhá một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu nổi tiếng của Mỹ Đó chính là chiếc xe Ford Laser Được truyền tải đến cho quý khách hàng à,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 Và nó còn rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước và cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Đây cái đèn à, pha phía trước bên phụ này quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị và đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi giúp chúng ta vận hành tốt vào ban đêm phát hiện các cái vật cản vào ban đêm một cách dễ dàng quý vị nhá Đấy, và 2004 thì cái mặt ga lăng của nó đây quý vị Đấy, đã được bọc inox và được chạy đều sang hai bên ở chính giữa là cái biểu tượng của Ford một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ quý vị nhá đấy <coughs> và tiếp theo nữa chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng đó chính là cái mặt à, đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy và cái ba đờ sốc của nó cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ quý vị nhé hay bị đắp matit nhiều đây đâu Đấy. thân vỏ thì căng đét luôn quý vị đây tôi quay cận cảnh của chiếc xe For Laser này để quý vị và các bạn theo dõi Đấy, và sản xuất cuối năm 2004 thì cái mặt la răng của nó còn rất là đẹp luôn quý vị nhá và đây là cái khoang lốp phía trước của nó đây Đấy, chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá xe Ford thì nổi tiếng là sắt xi của nó rất là dày quý vị nhá đấy và cái lốp của nó đây còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi 2-3 năm nữa Chúng ta chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá Và cái mặt la răng của nó đây Đấy Đã lên la răng mau rồi quý vị nhá Đấy 8 chấu rồi Rất là đẹp Đấy Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị à, nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy Thân vỏ thì căng đét luôn Đấy, kể cả là cái khoang lốp phía sau này đây quý vị Đây Đấy, chúng ta thấy là keo phủ sân của nhà sản xuất Còn zin đét luôn Đây, từ cái cua lốp đây quý vị Chúng ta thấy nó cũng không có bị mọt mục gì đâu quý vị Đấy, đây cái gót của khoang lốp đây quý vị Nơi tôi đang chỉ tay đây quý vị Đấy, Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay là bị cắt vá gì đâu quý vị nhá Đây và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn Với cái lốp này chúng ta đi phải 2-3 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây Đấy, không có dấu hiệu gì của sự xước xác đâu quý vị hay bị nứt vỡ gì đâu và bên trong là cụm phanh ABS quý vị nhá Đấy. Và cái đèn hậu phía sau của nó đây Chúng ta thấy cũng còn trong veo luôn Cụm đèn à, pha phía trước và cụm đèn hậu phía sau Vẫn là đèn zin nguyên bản theo xe của nhà sản xuất từ đầu nhá Cho nên còn rất là đẹp luôn Đấy, Độ đỏ địm của nó khác so với các cái uh, đèn xi nhan nhái hoặc là của sản xuất từ Trung Quốc quý vị nhá Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn quý vị Đi rất là đầm và chắc chắn Đặc biệt nữa là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 không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị ờ, nứt vỡ gì đâu quý vị đấy, thân vỏ thì là càng đét đèn đẹp luôn quý vị nhá đấy <coughs> đây tôi quay cả gầm cho quý vị xem luôn đây đấy đấy xe mỹ mà quý vị làm gì có mọt mục được đây cái phủ sàn của nhà sản xuất sắt xi của nó đây vẫn còn xanh lét luôn quý vị nha đấy cận cảnh cho quý vị và các bạn theo dõi luôn khung gầm của chiếc Ford Laser này đấy tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy đây đấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị và ke phủ sân của nhà sản xuất cũng còn zin đét luôn cái lốp này thì cũng còn rất là dày luôn quý vị nhá với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy, thân vỏ của nó đây thì càng đét luôn quý vị nhá đấy đang quay thì trời nó lại nắng quá đấy càng đét luôn quý vị nhá và bây giờ à, trước khi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì à, một lần nữa thì à, chúng tôi à, à, lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc bên xe này một lần nữa sau đó là chúng tôi sẽ đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này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 còn sần nguyên không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá vô lăng là vô lăng bốn chấu nhá đấy bản đủ vô lăng bốn chấu quý vị nhá đấy chúng ta thấy là cái mặt vô lăng của nó còn sần không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá đấy cái mặt tắp bi này cũng vậy quý vị nhá đây chúng ta thấy đây cái phần uh, phía trên này đây đấy, vẫn còn sần nguyên kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây màu kem đây cũng còn tươi như mới luôn quý vị nhá cái hàng ghế thứ nhất đây đấy may màu kem rất phù hợp với cái nội thất của chiếc xe này và cũng không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị nhá may rất là căng luôn rất là cầu kỳ luôn quý vị nhá đấy tiếp theo nữa tôi truyền tải cho cái khách hàng đó chính là cái keo chỉ của cái cánh trước bên phụ đây quý vị đấy cũng còn căng luôn quý vị nhá kể cả cái phần phía dưới này đây đấy nơi hay tiếp xúc với nước đây đấy nó cũng còn đẹp như thế này đấy cái phần nhựa màu kem phía dưới đây cũng còn sáng choang luôn đấy các cái à, phím bấm kính lên xuống đây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 đấy keo chỉ của nó đây đấy còn tươi nguyên quý vị nhá đấy kể cả cái phần phía dưới này đây quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị và cái hàng ghế thứ hai đây quý vị đấy cũng được chủ nhân người ta may khá là cầu kỳ quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa truyền tải đến cho cái khách hàng đấy, các cái hình ảnh từ góc quay của phía bên lái đây quý vị hàng ghế thứ nhất đây đấy cái tắp bi cửa cánh lái đây quý vị đây các cái phím bấm kính lên xuống đây cũng còn tươi mới nguyên quý vị nhá kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị đấy cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị đấy cũng còn là đây phần nhựa phía dưới này đây đấy, chúng ta thấy rằng là cũng còn tươi nguyên đấy và keo chỉ của nó đây quý vị đấy cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu các con ốc lại chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm còn lên mà lên đấy và cái cánh cửa sau đây chúng ta thấy cái phần nhựa phía dưới đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đây cái hàng ghế thứ hai của nó đây quý vị đấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy bây giờ đến cái cốp sau cốc sau của nó đây quý vị đấy đây. lỗ bấm đây, vẫn còn tròn xe đây quý vị đây keo chỉ của nó đây đấy các lỗ bấm đây keo chỉ đây đấy. đây vẫn còn tròn xe đây quý vị đây hai bên má của nó đây đinh tán đây đấy bên má đây tinh tán đây quý vị Đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả đây tôn của nó đây ấy hộp lốp đây đầy đủ hết quay cận cảnh quay trực tiếp cho quý khách hàng xem luôn dở được chỗ nào thì dở hết cho quý khách hàng xem luôn đấy đây tôn tiếc của nó đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và bây giờ xin phép các khách hàng đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ phần động cơ trước khi đi vào phần động cơ tôi xin phép được nổ máy màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhé. gương cụp xòe tự động đầy đủ hết quý vị nhá đây gương đang cụp đây. đấy xòe đấy bàn đủ mà quý vị đấy trần của nó đây quý vị cũng còn căng đét luôn không bị sần sù một chút nào đâu quý vị nhá đây cái mặt tắp lô của nó đây đây đấy và đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá đây cái mặt vô lăng của nó đây đấy cái tắp bi cửa đây đấy các cái phim bấm lên xuống kính đây đấy máy nổ thì cực êm luôn đi cực sướng luôn quý vị nhá đây Và bây giờ sẽ là đến phần động cơ Phần linh hồn của chiếc xe này quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đây máy của nó đây máy đang nổ quý vị nhá máy êm sắc luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị đứng gần người không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị máy đang nổ quý vị nhá đây các con ốc của nó đây chúng ta thấy vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá đấy đây các con ốc này đấy vẫn vàng ươm luôn quý vị đấy đây này các con ốc lạnh lại, đấy vàng ươm luôn quý vị nhá đấy máy thì khô rong không một vết dầu mỡ quý vị nhá đấy đây răng của nó đây tem của nhà sản xuất đây các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây quý vị đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đấy tất cả còn di đét luôn đây vẫn còn tròn xe đây quý vị keo chỉ của cái cốp trước đây đấy không mất một phân nào đâu quý vị đây các lỗ vẫn còn tròn xe này đấy đấy, đấy. đây đinh tán này đấy đinh tán này đấy. tròn xe luôn quý vị đây đấy đó. keo chỉ của nó đó hai bên má của nó đây đấy thấy là không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hai bên má của nó đây sơn lòng của nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy đấy, máy thì khô rong nhá không một vết dầu mỡ máy này chúng tôi chưa rượm rửa gì đâu đấy nó không có dầu mỡ gì đâu máy cực êm luôn chúng tôi rửa qua một cái là sáng trưng luôn quý vị nhá rằng đây tem của nhà sản xuất đây đấy vẫn còn zin đét hết quý vị nhá đấy máy đại chất luôn đấy máy đang nổ đấy quý vị nhá khô roang nhá quý vị nhá không một vết dầu mỡ không rung giật gì đâu quý vị nhá đấy Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe Ford Laser sản xuất cuối năm 2004 để quý vị và các bạn theo dõi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 đấy và bây giờ là một chút cái nội thất bên trong đây cái mặt tắp lô của nó đây đấy trần của nó đây quý vị còn càng đét luôn quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây đấy may màu kem khá là hợp lý cái tắp đi cửa của nó đây đấy kể cả phần nhựa phía dưới đây đây màu kem đây keo chỉ đây không có mất một phân nào cả kể cả phần phía dưới này đây đấy máy đang nổ cho quý vị nhá các con chốt ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đấy và cái cánh sau đây này cái tắp bi cửa của cánh sau đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn theo chỉ của nó đây đấy cái phần phía dưới này đây đấy không có mất một phân đấy đây hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn quý vị nhá đấy <coughs> đây đấy hàng ghế thứ nhất đây mặt vô lăng của nó đây đấy cái à, các cái phím bấm lên xuống kính đây quý vị đấy phần nhựa phía dưới đây Đấy, keo chỉ của nó đây keo chỉ này Đấy. không mất một phân nào đâu đây Đấy Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu xong cho quý khách hàng một cái bộ sản phẩm đó chính là chiếc xe Ford Laser